thì ngày hôm qua thì mình có lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì chúng ta cũng rất chi là may mắn phải không ạ về cái đường cầu đề chạm của chúng ta thì tiếp tục chúng ta ăn được cái đề 79 anh em nhé và ăn chạm 9 này đó ngày hôm qua thì mình cũng mới chia sẻ cho anh em thì cũng ăn ngày đầu tiên phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta về cái đường cầu đề chạm này của chúng ta thì ăn liên tục luôn phải không ạ gian đề 8 số này của chúng ta thì không có con 79 nhưng mà cá nhân của mình chia sẻ cho anh em thì mình vẫn khuyên anh em là vào đủ 19 số anh em nhé thì ngày hôm qua đề của chúng ta về 79 3 ngày nó về cái chạm 9 liên tục anh em nhé 9129 và 79 ngày hôm qua đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái đề chạm 9 này của chúng ta thì về cái cặp lô khung của chúng ta thì ngày đầu tiên thì chúng ta vẫn chưa chiến thắng anh em nhé thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình ngày hôm nay và ngày mai nữa anh em nhé đó thì mình cũng cảm ơn 418 người đã like video cho mình và 3.700 người đã xem chúc mọi người thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì ngày hôm qua thì ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái đề chạm chín cứng ở trên Zalo của chúng ta thì tiếp tục chúng ta ăn được bạch thủ lô là con 75 anh em nhé ngày hôm qua thì ở trên Zalo của chúng ta thì chiến thắng được con bạch thủ lô 75 thôi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 Zalo 0566517326 phí 500k mãi mãi anh em nhé. Đó. Thiện chí thì chúng ta kết bạn, không thì chúng ta tham khảo trên kênh của mình. Trên Zalo thì cái tỷ lệ nó ăn thì lúc nào cũng cao hơn là trên kênh. Anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn để vào giao lưu trực tiếp với mình anh em nhé. Zalo 0566517326. Rồi ok, một lần nữa thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo và trên kênh của chúng ta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 đường cầu này của chúng ta lấy ở cái giải nhất này chúng ta kết hợp với giải tư cho mình con đầu tiên ở giải nhất chúng ta kết hợp với lại bốn con bộ số thứ tư ở giải tư này ghép theo đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có đề lôi tuần ngày thứ tư này chạm cứng một anh em nhé ghép lần lượt thì chúng ta có 11 này 66 121 141 191 Đề lôi tuần thứ tư ngày 26 tháng 10 này chạm một cứng thì mình sẽ đi test cho anh em nhé <coughs> ngày đầu không ăn này <coughs> ngày thứ hai đề về 41 thì chúng ta đã ăn được con đề 41 này và ăn chạm một tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai thứ tư ngày 2 mùng 2 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 8 chạm 8 cứng ghép lần lượt thì chúng ta có 828 này 838 878 và 8833 8 số để chúng ta nuôi tuần thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 87 thì chúng ta đã ăn được con đề 87 này và chạm 8 cứng phải không ạ tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 6 cứng chạm 6 này 636 này 656 này 686 và 696 ở đây thì chúng ta có hai con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có 636 anh em nhé thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này và ăn chạm 6 cứng các anh em nhé tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 06 thứ tư ngày 16 tháng 11 này thì chúng ta có đề chạm 4 cứng đề chạm 4 của chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 404 này 434 4499 và 454 ở đây thì chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có 454 anh em nhé để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 16 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 34 thì chúng ta đã ăn được con đề 34 này và ăn chạm bốn cứng đó thì tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thì theo cái đường cầu của mình test ấy thì anh em ăn chạm và chúng ta nghỉ anh em nhé đường cầu này ăn chạm chúng ta nghỉ cho mình thứ tư ngày 23 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta có cái chạm không cứng anh em nhé chạm không cứng này ghép lần lượt của chúng ta là 020 này 040 050 và 090 ở đây của chúng ta có 8 số ở đây thì chúng ta có hai con 9 9 bóng 4 thì chúng ta có 040 thì chúng ta có 8 số để chúng ta nuôi tuần đến thứ tư tuần sau anh em nhé chạm cứng của chúng ta là chạm không này đủ là 19 số đó đây là cái đường cầu đài lui tuần của ngày thứ tư về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta gần đây thì cũng ờ, không được đỏ phải không ạ nên là anh em mình chia sẻ anh em thì chúng ta trùng cầu thì chúng ta tham khảo hoặc là chúng ta vào nhỏ nhẹ thôi đợi cầu ổn thì chúng ta lại tiếp tục tua vào đường cầu lô khung của chúng ta thì lấy ở cái giải đặc biệt và cái giải nhất anh em nhé hai con ở giữa giải đặc biệt và cái giải nhất này ghép theo đường mũi tên cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này cặp 707 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ tư chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 0770 anh em nhé giải 5 và giải 7 này thì chúng ta cũng ăn được cả cặp tiếp tục phiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 này thì chúng ta có cặp 202 này để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 20 này 20 của chúng ta về hai nháy phải không ạ tiếp tục phiên xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 727 này <coughs> để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 2772 anh em nhé ăn được cả cặp luôn 27 ở giải tư và con 72 giải nhì thì chúng ta ăn được cả cặp đó tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày ngày 16 tháng 11 thì chúng ta có cặp lô khung 55 và 00 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 00 và 55 anh em nhé 00 của chúng ta là giải tư này con 00 giải nhất này và con 55 của chúng ta cũng ở giải tư thì chúng ta ăn được ba nháy thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì toàn ăn hai nháy ba nháy thôi nhưng mà nó ăn lên cả ngày thứ ba cơ nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thứ tư ngày 23 tháng 11 này của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 747 anh em nhé 747 để chúng ta lui thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé khung trong vòng 3 ngày cho mình cặp này cũng khá là đẹp anh em là trùng cầu thì chúng ta vào không thì thôi anh em nhé cặp lô khung 7447 để chúng ta lui 3 ngày thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lôi tuần của ngày thứ tư và lô khung 3 ngày thì về phần chạm không này cứng của chúng ta thì anh em lên vào đủ 19 số anh em nhé gian đề của chúng ta thì theo cái đường cầu nó chạy nó chỉ có 8 số thôi thì mình sẽ bắt cho anh em là 020 040 050 và 090 lui đến hết tháng này anh em nhé tháng này của chúng ta thì cũng chỉ có đến 30 là hết tháng rồi phải không ạ